dù nàng đã há mình thủ lễ nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm hiểu hạnh từ kinh thành chim lặn lội để tìm gặp con quan tri quyền tên gọi hùng nga để được một lần gặp mặt vì sao con đơn được ngàn dặm dặm mà chỉ để tìm gặp có quỳnh nga

tuổi tương qua hay ăn qua đừng nổi danh bằng ta nghe chồng mình xưa là một người họ nàng đã có một người chàng Thank you. vừa lắm trần tình yêu con đã trở thành người yên gió sáng sơ thương trời dấu lại người cờ bao giờ khi chiến trận vẫn chưa tàn đưa tóc bằng đường